Wow, oh my god. kia này ok Ủa, có thằng ở trong nhà này nguy hiểm chưa thật đấy Mà nó đi ăn nó lợn hơn để nhà làm chi nó ra giờ 26 giây nữa ăn rot đi cái thằng này Right. okay, okay. Help! Go, here. Okay. Yeah. Impressive. Where are you from? from Indonesia. Yeah. Oh my god, something. Yeah. Yeah. Okay. I was surprised. One people, one people. cô mới câu câu chui vào trong nhà nó núp ăn tim ăn tim ăn people ăn people không quan chuyên mình mình nhảy vậy mình tham gia cho vui đi bot. Wow, oh my god. VS thôi Oh my god Nice Yeah, nice.